Hello xin chào anh em nha Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh em uh, ca tay lưới của mình thì đây trên tay mình là tay lưới dài 3 mét thì uh, mắt lưới là mắt lưới 5 phân đó uh, à, 5 dây 4 túi hôm nay thì mình sẽ đi lên đồi và uh, test lưới đánh hiệu quả cho anh em xem năm theo dõi anh em mình nha, rồi xin chào anh em nhé hai xin chào anh em nha hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh em uh, à, à, lưới bên mình dính chim này đó thì lưới bên mình là mắt lưới là mắt lưới 5 phân này anh em đó đây. đây là mắt lưới 5 phân này đấy bên mình có làm uh, à, 5 dây 4 túi nha anh em đây thì uh, mắt lưới này là cước uh, viền cước cước thái anh em đấy bao chạy mặt cho anh em luôn thì uh, đây bên mình có nhuộm màu đen uh, tàn hình này rất là chắc chắn thì chiều cao của mắt lưới này là 7 mét nha anh em đấy bên trên là mình có thắt à, dây à, chống gió cho anh em luôn đó À, bên mình có làm túi rất là rộng cho anh em này đấy viền túi chắc chắn bao chắc chắn luôn chim của mình là mình đón từ hướng bên kia đồi à đó thì à, mình bắt theo hướng là chim nó bay lên đồi này nên mình đánh theo hướng đồi nên đã dính nguyên một bầy bông lau này đây toàn bộ đây là một bầy bông lau của bên mình này đó đây là chim mà đã dính vô là nó sẽ không bay ra được nhá nha đây đó nên là lưới của bên mình là rất là à, yên tâm anh em cứ mua thì à, lưới bên mình là ship trên toàn quốc nha anh em đây anh em anh em nào mua thì à, cho mình số điện thoại mình để ở dưới video nhá đó thì uh, tập sau mình sẽ hướng dẫn cho anh em cách uh, gỡ chim như thế nào hiệu quả nhất đó anh em nhớ đăng ký kênh và ủng hộ mình nha xin chào anh em nha